cho thuê phòng ký túc xá, phòng có đầy đủ tiện nghi, bếp nấu ăn, toilet trong phòng, máy giặt, tủ lạnh, nước nóng lạnh năng lượng mặt trời, ngoài ra còn bố trí góc học tập cho các bạn trên sân thượng, phòng rộng nhưng chỉ có hai bộ giường tầng, thoáng mát, cách trường Tôn Đức Thắng 2 phút, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Lotte mát 5 phút, khu dân cư yên tĩnh dân trí cao, đường xá sạch đẹp không ngập lụt, có công viên, khu có nhiều ca sĩ diễn viên ở. Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì. Giá thuê, 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Địa chỉ, số 14 đường 11 khu dân cư Phước Kiển A, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Liên hệ 0909908832 gặp Thảo.